mình sẽ có những thành phần nguyên liệu như sau để làm món heo à, giòn da bằng lẩu bi sống nha các bạn đây là dầu hào mình sẽ dùng nửa muỗng canh dầu hào nửa muỗng canh bột tỏi nửa muỗng canh bột ớt và đây là ngũ dưa hương mình sẽ dùng nửa muỗng canh bột ngũ dưa hương và mình có một muỗng canh chao nửa muỗng canh tiêu nửa muỗng canh đường nửa muỗng canh bột niêm và một ít uh, bột nổi một muỗng muối và một quả chanh bây giờ mình tiến hành làm nha các bạn là mình có miếng uh, thịt bừa nước sườn rất ngon các bạn là mình rút xuống rất là tươi ngon luôn vậy nó cũng hơi dậy nha canh nước ờ, vừa vừa thấp tới qua miếng da thôi cho đấy quá xong bây giờ mình cho thịt vô đừng có bằng nó lên đâm đâm cái đùi đùi nạp đi Valeu! Mm-hmm. 为什么不讲中文？ mình đánh đều đều tay cho nó tan cái ờ, nó cho nó mịn cái trâu là thịt sẽ đi luộc xong á cứ mấy cái đằng này luôn các bạn cứ mấy cái đằng cho nó thấm đi cái đầu cái đằng này đã nước rồi cứ xuống cứa xuống cứa xuống cho vậy nó thấm vào này ừ. theo mình sẽ ờ, cho gia vị vô em vô ngăn mát mình để nổi phải hoàn toàn kẹt đen luôn rồi nhưng mà ra là nó rất là giòn giòn luôn các bạn da nó cũng giòn không phải là mình làm nó bị kẹt nó mình làm nó hơi bị kẹt các bạn ạ mình đã xử lý mình đã bỏ mình đã kẹt rồi khỏi tiếc đây là cái chén nước ờ, cái mỡ mà nãy mình hứng dưới lò các bạn hứng dưới cái mỡ của cái thịt nướng nè thì mình làm nước sốt luôn